Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Báo động ông Thủ chiếm quân ủy Trung ương, ông Tổng trốn nơi nào Về nguyên tắc từ xưa đến nay thì ông Tổng Bí Thư bao giờ cũng kiêm luôn chức Chủ tịch quân ủy Trung ương Trong Bộ Quốc phòng về mặt đảng thì Bộ trưởng Bộ Quốc phòng chỉ là phó trong Tổng Bí Thư Nghĩa là người thực sự có quyền lực cao nhất trong Bộ Quốc phòng không phải là ông Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng mà chính là ông Tổng Bí Thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng. Đây là hình ảnh ông Nguyễn Phú Trọng là Chủ tịch Quân ủy Trung ương. Trước đây, các đời Tổng Bí Thư đều có quy định nghiêm ngặt như thế để Thủ tướng không thể vượt quyền Tổng Bí Thư cho dù Thủ tướng nắm toàn bộ nền kinh tế của đất nước. Có thể nói Bộ Quốc phòng là con át chủ bài trong cơ cấu quyền lực dành cho Tổng Bí Thư. Nếu không nắm được Bộ Quốc phòng thì Tổng Bí Thư rất dễ bị đảo chính ngầm, ép phải từ chức bất cứ lúc nào. Khi họp quân ủy Trung ương, nhân vật không thể thiếu đó là ông Chủ tịch quân ủy Trung ương, tức là ông Tổng Bí Thư đương nhiệm của Đảng. Tuy nhiên, kỳ họp quân ủy Trung ương vào ngày 22 tháng 8 là trường hợp rất bất thường. Nhân vật chính của quân ủy Trung ương đã vắng mặt không lý do. Thông tin này nhìn lướt qua có vẻ như không quan trọng, nhưng dưới con mắt của các nhà phân tích đầy kinh nghiệm thì đây là dấu hiệu khá bất thường vào ngày 22 tháng 8 năm 2022 tại Hà Nội, báo chí nhà nước của Đảng Cộng sản Việt Nam cho biết Quân ủy Trung ương tổ chức hội nghị quán triệt triển khai thực hiện nghị quyết số 08 của Bộ Chính trị khóa 13 về đẩy mạnh phát triển công nghiệp quốc phòng đến năm 2030 và những năm tiếp theo. Điều đặc biệt nhân vật đóng vai trò trong kỳ họp quan trọng này lại là ông Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tham dự, chứ không phải là Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư kiêm Chủ tịch Quân ủy Trung ương. Tại hội nghị, ông Phạm Minh Chính đóng vai trò như Chủ tịch Quân ủy Trung ương và kéo theo là ông Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư. Ngoài ra còn có nhân vật thứ nhì trong Quân ủy Trung ương là Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng. Đây là hình ảnh họp Quân ủy Trung ương nhưng ông Phạm Minh Chính lại thay vai trò của ông Nguyễn Phú Trọng có người thì nghĩ rằng ông Thủ tướng Phạm Minh Chính đang chiếm vị trí đứng đầu quân ủy Trung ương của ông Nguyễn Phú Trọng. Và thêm nữa, ông Phó Chủ tịch quân ủy Trung ương Phan Văn Giang có vẻ như thuần phục ông Phạm Minh Chính khi mà để cho ông Chính làm chủ cuộc họp và triển khai nội dung chỉ đạo tại cuộc họp này. Như tờ Thể báo chấm D đã từng phân tích ở các bản tin trước đây, ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ lâu nay nắm trên tay hai thanh kiếm. Tay phải là nắm thanh kiếm của Bộ Công an tay trái là thanh kiếm bên quân đội. Hiện nay, ông Trọng dường như nắm rất chắc Bộ Công an, còn thanh kiếm quân đội thì ông nắm khá lỏng lẻo. Và nhiều lần, ông Phạm Minh Chính đã muốn tước lấy thanh kiếm lỏng lẻo này để củng cố quyền lực của mình. Đó là thông tin được chia sẻ. Và lần này, ông Thủ tướng Chính lại chiếm vai trò của ông Trọng trong quân ủy Trung ương, lại là một câu trả lời nữa xác định sự nghi ngờ mấy lâu nay của các nhà phân tích là rất có cơ sở lên hình ảnh ông Phạm Minh Chính đã làm chủ cuộc họp. hiện nay, ông Trọng còn giữ chiếc ghế Tổng Bí Thư khoảng 3 năm nữa thì trao lại. Ông Tổng Bí Thư sẽ muốn trao cho người của ông, chứ không muốn trao cho người của phe khác. Nếu ông Tổng Trọng giữ chắc hai thanh kiếm, thì việc trao quyền lực cho Vương Đình Huệ trong tương lai là dễ dàng. Tuy nhiên, nếu ông Trọng để thanh kiếm quân đội rơi vào tay ông Chính thì xem như ông Trọng có muốn đưa ông Huệ vào ghế thì e ngại bị ngăn cản rất lớn. Đấy là những gì đang diễn ra. Không rõ liệu ông Tổng Bí Thư có nhận ra nước cờ của ông Thủ tướng hay không. Nếu không nhận ra thì để vài năm sau, e rằng quá muộn. Ông Chính đã vượt ông Huệ ở đại hội 13, đến đại hội lần thứ 14 mà chủ quan thì e rằng lịch sử sẽ lặp lại. Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin ổ tội phạm trong Bộ Công an ở đâu, liệu có liên quan gì đến ông Tô mà ông phải ém đi. Vụ việc Việt Á đã lan rộng đến Bộ Y tế, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Tài chính. Vụ chuyến bay giải cứu liên quan đến Bộ Ngoại giao, Bộ Giao thông Vận tải, Bộ Y tế và Văn phòng Chính phủ. Ngoài ra, Bộ Công an cũng dính đến vụ tiêu cực này. Điều đặc biệt là báo chí khi nhắc đến những quan chức thuộc Cục Quản lý xuất nhập cảnh của Bộ Công an Việt Nam đều né tránh cấp hàm của các ông này, đó là Đại tá Trần Văn Dự cựu Phó Cục trưởng Cục Quản lý xuất nhập cảnh Bộ Công an, Vũ Sĩ Cường, cựu cán bộ Cục Quản lý xuất nhập cảnh của Bộ Công an, Vũ Anh Tuấn cùng là cựu cán bộ Cục Quản lý xuất nhập cảnh của Bộ Công an. Việc báo chí né chỉ nêu lên cấp hàm của các sĩ quan công an nhân dân tính đến chuyến bay giải cứu theo chúng tôi được biết là có tác động của người đứng đầu của Bộ Công an. Ông Nguyễn Trọng Nghĩa, trưởng ban tuyên giáo Trung ương, đã có chỉ đạo báo chí phải làm nhẹ mức độ nghiêm trọng của các quan chức thuộc Bộ Công an dưới quyền của ông Đại tướng Tô Lâm. Đây là hình ảnh báo chí đã dùng từ cựu cán bộ thay cho chỉ đích danh các sĩ quan của Bộ Công an Việt Nam. Nhiều người đặt câu hỏi rằng tại sao ông Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm lại có chỉ đạo như vậy? Giả sử như nếu quan chức dưới quyền sai phạm mà ông Tô Lâm cho nói thẳng không tránh né, cho bắt bố không ngần ngại và cho báo chí nêu cấp hàm và chức vụ một cách minh bạch và công khai, thì không ai nghi ngờ ông Bộ trưởng mà thậm chí ông còn được tiếng thơm là trí công vô từ nữa. Đằng này ông cho ém giấu một cách thiếu trong sáng và làm người dân càng nghi ngờ hơn mục đích ở phía sau. Thông thường khi bị khám xét gần nơi cất giữ bí mật thì người chủ rất hay mất bình tĩnh hay phản ứng thái quá làm người ta nghi ngờ thì trong trường hợp ông Tô Lâm cũng như vậy. Việc liên quan của Cục xuất nhập cảnh trong vụ án chuyến bay giải cứu làm nhiều người nghi ngờ cơ quan này có động thái phía sau để bao che lẫn nhau. Đây là hình ảnh vụ hộ chiếu tím than cũng là xuất phát từ Cục Quản lý xuất nhập cảnh. Được biết liên quan đến hộ chiếu tím than không có nơi sinh cũng chỉ là nơi sai phạm về Cục Quản lý xuất nhập cảnh của Bộ Công an Việt Nam Lần sai phạm này tuy chưa có quan chức nào trong cục này bị bắt như cục chuyến bay giải cứu, nhưng lần này ông Tô Lâm đã ra mặt bảo vệ sai phạm của Cục Quản lý xuất nhập cảnh tới cùng. Đây là hành động được nhiều người đánh giá là thiếu khôn ngoan của ông Bộ trưởng. Vì cách hành xử như vậy chẳng khác nào tự thú theo kiểu lấy ông tôi ở bụi này hay cũng là ná như ý nghĩa câu nói rằng chưa đánh mà đã khai. Sai phạm lần thứ nhất của Cục Quản lý xuất nhập cảnh ông Tô Lâm tác động ban tuyên giáo cho ém hết cấp hàm của sĩ quan công an dính chàm. Đến sai phạm lần thứ hai cục này, ông Bộ trưởng Tô Lâm lại giữa mặt bảo vệ đến cùng. Chính vì thế người ta nghi ngờ rằng Cục Quản lý Xuất Cảnh của Bộ Công an đang ẩn chứa những vấn đề gì đấy mà có thể ảnh hưởng đến uy tín của ông Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm. Đặc biệt là khi Hội nghị Trung ương 6 ngày một tới gần thì ông Tô Lâm càng trở nên thận trọng hơn và những thông tin xấu như thế sẽ rất nguy hiểm cho ông ta. Được biết vụ bắt cóc người tại Đức vào năm 2017 không thể nào không liên quan đến Cục Quản lý xuất nhập cảnh. Giấy tờ của những người đi bắt cóc đã được cho rằng ông Tô Lâm chỉ đạo làm cơ quan này cấp giấy tờ chứ không ai khác cả. Nói chung, bất kể Bộ Công an thực hiện nhiệm vụ mờ ám gì đều được người đứng đầu của Bộ Công an chỉ đạo phải cấp. Vì thế sẽ không có chuyện các lãnh đạo cục này tự ý làm sai mà là chỉ làm theo chỉ đạo đây là hình ảnh ông Tô Lâm và các thuộc hạ ra nước ngoài phạm tội không thiếu sự trợ giúp của Cục Quản lý xuất nhập cảnh của bộ này. Một số nhà phân tích thì cho rằng Cục Quản lý xuất nhập cảnh là ổ tội phạm, nó chứa nhiều chỉ đạo sai trái từ cấp trên xuống dưới, thậm chí rất sai pháp luật và vi phạm luật hình sự rõ ràng. Vụ rút nơi sinh ra khỏi tấm hộ chiếu màu tím than là hành động ém các địa phương bị nước ngoài liệt vào danh sách đen không cho nhập cảnh mục đích là giúp các quan chức địa phương có thành tích tốt. Tuy nhiên, chính hành động này lại giúp những kẻ có ý đồ định cư trái phép tại các nước trên thế giới. Và tất nhiên, an ninh cảnh sát các nơi ở trên thế giới không bỏ qua chuyện đó. Ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã thanh lọc mọi ngành thì cũng cần phải thanh lọc kỹ Bộ Công an. Ông cần xem xét thật kỹ Cục Quản lý xuất nhập cảnh hơn nữa bởi nơi đây là đầu mối của nhiều sai phạm trong những ngày tháng gần đây.